đến với kênh Mầm Xanh Vai Cha. Nhớ, Vai Cha, nhớ, Mandy. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua là tình yêu Vai Cha trong chúng ta càng lớn, càng hiểu được giá trị, giá trị nhân văn, giá trị thâm thúy bao hàm nỗi nhớ thật sự trực trào. Được đúc kết nên từ trái tim nóng bỏng cùng cái đầu lạnh của Mandy. Điều tuyệt vời nhất là trong những chuỗi ngày dài năm tháng gian khó chúng ta đã tìm ra nhau, và càng hiểu nhau hơn về một tầm nhìn vững chắc, về một nền tảng công nghệ thực sự khó tính. Một nền tảng bắt buộc chúng ta phải vắt não suy luận, một nền tảng làm chúng ta ngày đêm mất ngủ vì những câu từ khá mới mẻ, nhưng nhân văn và sức cuốn hút bởi một nền tảng công nghệ tiên tiến mang tên mạng xã hội phân quyền vai xa. Thường Mandy chịu nỗi hàm oan chỉ vì cụm từ chia tiền mà chính phủ Bỉ đã giam hãm và khóa nền tảng mạng xã hội phân quyền vai xa để thực hiện một cuộc điều tra về tính chân thực của mạng xã hội Vita. Hôm nay, xem lại những hình ảnh của ông tại buổi Zoom toàn cầu mà tôi thực sự xúc động. Ông có nói, chúng ta phải trải qua nhiều thử thách và nhiều con đường khác nhau. Nhưng, cuối cùng chúng ta đều gặp nhau trên một con đường chung. Một con đường vinh quang, một con đường chiến thắng cho chính nghĩa. Chúng ta là Viter. Một con người kiệt xuất, một con người có tầm nhìn vĩ đại, với sự mẫn tiệp và trái tim nóng hổi, một cái đầu lạnh, ông đã sống vì cộng đồng, hy sinh vì cộng đồng và chịu gian khó cũng vì cộng đồng. Ông không vì cộng đồng sao ông có thể nói ra những ngôn từ, Việt Nam các bạn có máu cờ bạc, phải thay đổi cách nhìn và tiếp cận về vai cha. Hãy đến với vai cha về một tầm nhìn vĩ đại. Sản phẩm của vai cha AG là đứa con tinh thần của Mandy đã đạt đến độ hoàn hảo và sắc nét, vượt tầm nhìn của thời gian và không gian, vượt trên tầm nhìn của nền tảng công nghệ. Một nền tảng áp dụng thành công công nghệ blockchain vào mạng xã hội phân quyền Vita. Một nền tảng tuy mới mọc lên từ một rừng mạng xã hội, nhưng khiến bao nền tảng công nghệ khác như Facebook, Instagram, Twitter phải trao đảo, tìm mọi cách sánh vai. Nhưng Vita đã áp dụng thành công, đón đầu xu thế tất cả. Vita thực sự là một startup kỳ lân và kinh điển nhất khi public Visa luôn thay đổi, hoàn thiện và thích ứng. Visa luôn mềm dẻo và linh hoạt trong nhiều tình huống. Sự cố ngoài mong đợi tại Bỉ là thử thách nhỏ để Visa chính thức chinh phục toàn cầu, đưa tầm nhìn Visa đến với toàn cầu, giúp cộng đồng hiểu rõ và làm cho Visa càng giá trị, càng nhân văn hơn bao giờ hết, bởi những gì Visa đã, đang và sẽ làm trong tương lai, bởi những gì mà Vita hiện hữu và sâu đậm trong trái tim người dùng trên toàn cầu trong giai đoạn beta. Yêu Vita không phải nói bằng lời, bằng đầu môi, bằng nụ cười, bằng ánh mắt tĩnh lặng, trong sâu thẳm, tuôn trào, với niềm tin bất diệt, yêu và thật sự yêu tận sâu thẳm trái tim mình, yêu chính nghĩa và công bằng, yêu sự tiến bộ vượt trội về công nghệ, yêu giá trị nhân văn và khẩu hiệu, cộng đồng thịnh vượng, cộng đồng văn minh, vì một xã hội công bằng và hiện thực yêu niềm tin và sự kiên định gửi vào vai xa, yêu bằng khát khao và ý chí của những con người đồng cảnh, yêu chân lý, yêu lẽ phải và yêu tình người, vì một cộng đồng tử tế. Rồi thời gian ngắn nữa thôi, ngóng từng giây, từng phút, từng giờ, cho dù ngày, tháng dài, năm dài, vai ta sẽ trở lại và lớn lao kỳ vĩ, hùng mạnh. Chúng ta có quyền tự hào, chúng ta có quyền hô vang khẩu hiệu, vai xa muôn năm, vai xa vinh quang về những góp nhặt và vươn mình đứng dậy. Một vai xa khổng lồ, chúng ta cũng sẽ vĩ đại và thương hiệu vai xa sẽ sánh ngang cùng với bạn bè thế giới, năm châu bốn biển. Bởi chúng ta là vai tơ, yêu và trân trọng những gì chúng ta có, và những chiến binh du kích đang ngày đêm cống hiến lẽ phải cho vai ta. Trân trọng, trân trọng và trân trọng.